Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Lam Nguyễn Đoàn Phương, anh em Lê Duy Khánh, anh em Thanh Trần, bạn Hoài Anh Lê, bạn Nguyễn Trung Đức, anh em Lê Tùng Anh và anh em Nguyễn Đức Huy đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng để giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hiện tại là bây giờ là tôi có hai cái ạc để tôi làm một cái tôi chơi tôi leo rank để thành tích cũng như là luyện ở trên cái mức rank cao Còn một cái ạc à khác ấy Thì là tôi chơi uh, ở cái mức rank thấp hơn Là cứ cái mức rank kinh ấy Để tôi làm content Nhưng mà bây giờ ấy cái cái cái cái ạc thứ hai của tôi bây giờ nó cũng lên queen rồi anh em ạ Nên là bây giờ làm content nó khó vãi đài ra Cái tầm này bây giờ chơi hai cái ạc ạc chính hay ạc phụ Bây giờ như nhau ấy rồi Nó chả khác gì nhau luôn Thế là làm content bây giờ thực sự là rất khó <laughs> Phải nói là rất khó đấy <clears throat> Nhất là những cái content mà kiểu độc dị lạ Chơi đâu kiểu mấy con một tiền ấy, Một đô rồi gánh kèo Xong rồi cũng được top 1 Thì nói chung là nó cũng phải gọi là bố khó <clears throat> Cái ờ, ạc này này Là cái ạc mà tôi uh, chuyên để làm content Thì tôi thường là tôi cứ giữ ở cái mức ranking thôi Đấy nhưng mà không hiểu sao mà tôi cứ đánh một hồi nó lên kinh 3 rồi xong cuối cùng nó lên queen luôn. Có những cái lúc mà tôi đã phải là quit Đấy vào trong trận đấu tôi quyết luôn Để cho rank nó thấp bớt đi Nó tụt bớt đi để cho <laughs> gặp đối thủ nó nhẹ ký hơn Thế nhưng mà cuối cùng là, thế nào cuối cùng là nó cũng lại trả tụt được Nó lại cũng vẫn lên anh em ạ Thế này Mà có một cái vãi đái là Ở cái ạc uh, phụ ấy Cái ạc mà tôi chuyên làm content ấy Mặc dù là tôi quit đi rất là nhiều Tôi quit ra rất là nhiều Đấy Nhưng mà thế héo nào Cái tỷ lệ uh, Nó gọi là cái gì nhỉ hạng trung bình ấy nó lại cao hơn là <laughs> cái, cái ác chính <laughs> cái ác chính của tôi là là hạng trung bình có 2.9 thôi đấy tỷ lệ thắng thì đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng 35% thế mà cái ác phụ thì tỷ lệ thắng nó lên tới gần 50% đấy mà mà mà, mà hạng, trung bình nó là 2.5 <laughs> tôi cũng chả hiểu là tại sao trong khi cái ác phụ của tôi nhá là tôi quýt rất nhiều luôn đấy thậm chí là tôi còn còn còn có những cái trận đấu mà mà bởi vì là vào một cái mà thấy là là, là kiểu như là không đúng cái content của tôi ấy bài nó không ra đúng là tôi quyết luôn thế nhưng mà đấy vấn đề ở chỗ <laughs> không hiểu sao đấy nó lại tỷ lệ nó lại cao hơn thế mới biết là nhiều khi mình lại tập trung cái ác chính <laughs> nhưng mà lại đều <laughs> tập trung nhiều ác chính ấy đánh lắn lót lắm đánh coi như là muốn là làm nào để có một cái tỷ lệ uh, phần trăm đẹp chiến thắng nhưng mà thực ra là đấy cuối cùng là tất cả mọi cái cái gì mà mình coi như là cố gắng thì thực ra nó lại không bằng cái gì mà mình không quan tâm uh. nhiều khi uh, đánh ten nó lại bay bay nó lại hay hơn <laughs> ảo thật đấy <clears throat> mua hai con này sao breaker hai con cặp thì mua thôi anh em ạ chơi goblin thì thường ưu tiên những cái cái, cái cái cặp ở trên bàn cờ goblin thì nó có sẵn con mèo mà nên là chơi cặp dễ đánh cứ thắng ăn không ăn đấy làm gì mà không ăn được bọn goblin thì nó dễ là lên hai sao sớm bởi vì là những cái con toàn một sao ấy rồi chúng ta có những công nghệ người ta roll sớm một hai sao đó chỉ có một hai sao đó roll tiếp u uh. chưa đủ tiền áp cấp chưa đủ tiền áp cấp thì là phải bỏ một con ra đây bỏ con này toang không nhở này toang không nhở cho ma lăng cho ờ, heaven bomber đấy này thì mất cái giáp của goblin anh em ạ nhưng mà tôi muốn câu gấu cơ tôi tôi tôi cái con gấu này thực ra thì cũng cũng ngon mà ra con gấu mết hay ra con gấu đá sớm thì ngon kệ thôi liều phát <clears throat> ok được đấy rau này ăn rồi bởi vì căn bản mới có rau 6 mà nên là nhìn cái đội hình này thế thôi nhưng mà hơn hẳn một con anh em ạ hơn hẳn một con là nó cũng cũng khỏe lắm bây giờ hiện tại là có 6 con mà rồi Đây rau này lên được luôn này Up cấp này Ui rồi Được đấy Gấu đủ hai sao cũng chơi luôn thôi anh em Bây giờ up cấp cho thêm Goblin vào được không Nhà dạ. yeah. Mua con này đã gồm phát nữa này Ui ra nhiều Thunder thế Chứ rồi Nếu mua Thunder anh em ạ Thôi up cấp đi Bán hai con này đi up cấp này <clears throat> Tiếc quá nhở Trận này ờ, ra hai con Hunter đấy Nhưng mà tôi lại, Trận này tôi lại không không có ý định ở trên mết Bởi vì tôi vừa mới chơi mết xong Tôi vừa mới chơi mết xong nên là tôi cũng không muốn chơi mết để Ô Cái gì đây Ôm trứng này là ngu người đấy nhá Tôi mà chơi chơi mết trận này là ngon rồi đấy Thunder Spirit 2 sao Ở level 7 Ủa thì mạnh lắm Vừa mới chơi mết xong nên là không muốn chơi anh em ạ Thôi từ từ đã <clears throat> Roll cái này Rồi Như này mạnh hơn Chơi gì nhỉ Thực ra bây giờ tôi cũng chưa biết chơi gì <laughs> Bây giờ mà lổ con gấu assassin thì làm sao <coughs> Gấu assassin hoặc là Chơi um, Insect cũng được Insect cũng được Ui ôi Mẹ trận này chơi 9 mét ngon anh em ạ Đây Gấu Ui bây giờ tôi chưa biết chơi gì ấy Có vẻ như là tôi đang phụ thuộc quá nhiều vào những con gấu này <laughs> Về căn bản là là là cái con mà nó là cái con co ấy Thì nó chính là con Thunder Spirit nó ra tôi không mua rồi Thì bây giờ phải đợi một cái con co khác Đấy Thằng top 2 to quá nhở Top 2 bây giờ đang có một cái bộ bit rất to 4 bit rồi Gặp là thua Gặp là chắc chắn mất chuỗi làm nào để ăn được Khó lắm Mày qua gặp ở rau sau anh em ạ Rau này vẫn có cửa ăn được thằng này Đừng bảo thua này nhá Thằng này làm gì thua được ba con hai sao thì vẫn ăn được ok kìa, đứng, đứng, đứng, đứng, đứng. Gấu đù hai sao đấy tăng trâu lắm Ok Doom à? Ờ, à, được đấy. up tiếp, up level, rồi sau up level cho con Doom vào. Chưa Phải thêm một con gấu đù hai sao nữa anh em ạ. <laughs> Bây giờ ra một con gấu đù nữa tôi đập trứng luôn đấy. Tôi đập trứng cho gấu đù tôi lấy cái chuỗi này. Anh em tin không? <laughs> Bây giờ ra một con gấu nữa nhá, tôi đập quả trứng này cho con gấu luôn. Nó <clears throat> thành ba con gấu đù luôn ba gấu đù ở trên bàn cờ luôn để làm tăng cơ cho những cái con khác nó có thời gian nó gây đam sao breaker các thứ gây đam <clears throat> nếu mà muốn giữ được chuỗi này phải thế đấy anh em ạ Rao sao áp cấp lên cho Doom À đây này có cái kiếm gãy này Xem chơi cái gì Khó nhờ Ui lại có cái xung kích Đây này lên Luôn cái nữa này hai con zipper cho vào thêm một slot nữa cho doom không có gấu đu rồi anh em ạ nên là tôi sẽ không đập trứng cho gấu đu nữa có khi là phải dồn đồ cho doom thôi anh em con doom là cái con bốn tiền mặc dù là một sao nhưng mà nó rất khỏe đấy nhá dồn đồ cho doom cái thằng kia nó cũng là là là rất khỏe nếu mà chúng ta doom được cái con co của nó thì cũng được nó lên 7 rồi mà 7 đầu với cả 7 Thực ra là 7 đối với 8 Tôi có 8 con Đu một Squadman nhá Đu ủng hộ cái Squadman nào Thế nào Đâu rồi Ui không được rồi Đu vào đâu đấy Đu fail rồi nhưng mà vẫn ăn này Đu khỏe nhờ Đấm khỏe thế Được đấy Ăn rồi Hay quá Được đấy <laughs> Hay mình xin nhá Hay quá nhở Được đấy Thêm con Doom nữa thì ngon Ui, về lông này Ơ Goblin à Này có phải Goblin không nhở Ui Lại trứng <clears throat> Nó cho một con cây nữa Mà trận này mà chơi 9 mét thì ngon rồi anh em ạ Nhưng mà cây Không Cây không chơi Cây này áp được phí lắm Có Doom rồi anh em ạ Bây giờ up cây cho vào thay con nào? Thay con gấu á? Không. Con con cây nó chỉ đóng vai trò tăng thôi. Nó con có tăng rồi, có gấu tăng rồi. Gấu đù rồi, tăng khỏe lắm. <clears throat> Chả may mà có cái giáp thì nó còn tuyệt vời luôn. Cái giáp vào nó bắp vào con gấu đù rồi thôi rồi luôn. Hay quá. Úi dồi, úp lồng. Được đấy nhờ. Rồi. Ngon, tự nhiên lại có chuỗi ạ. Hay thế nhở úi lại ra có đù này có đập trứng không Không nhưng mà anh em ơi Tôi nhận thấy là có hai con ọc ở đây và một con chắc. Không Không đập trứng cho có đủ đâu Đập trứng cho Velom anh em ạ Velom sắp lên hai sao rồi Một con nữa đập trứng là lên hai sao Ok Chơi Kira luôn ừ. Đội hình toàn đánh gần Chúng ta chơi Kira cũng được Đồ cũng ngon đấy nếu mà ra con V52 thì, thì tôi, tôi đập trứng luôn Ra này có ăn được không? Vẫn ăn được Thằng này Clyde nhưng mà toàn một sao <clears throat> Và quan trọng hơn là tôi đang có một con Demon ở trong trong cái, cái, cái, cái đội hình Demon đánh xuyên giáp Chưa kể hai con Zipper nữa Rất khỏe Ư ừ, thằng nào vừa sang soi ấy nhờ không để ý Không biết thằng nào vừa sang soi luôn Heaven Bomber lên được 2 sao Này mạnh hơn không? gấu điên nhỉ? <laughs> gấu trả ra là con nào? Câu gấu này thì hơi ảo Round 15 ở nơi rồi Round 15 không ra trước bán đấy thôi nhỉ Chân này khả năng là tôi sẽ chơi Goblin bởi vì nó ra đủ bộ rồi anh em ạ Bây giờ kiếm hai con kích hoạt thôi Kiếm hai con Wizard kích hoạt hoặc là xanh như này tôi up 8 tôi kiếm bom Tôi up 9 tôi kiếm bom luôn Kiếm bom đủ bộ luôn 6 Goblin thiếu bom Cá lông Nhưng mà chắc là lúc đầu vẫn phải kích hoạt bằng nguy giạt đấy À có anh em chào tôi này Chào lại cái <laughs> Ui thằng này to quá nhở Thôi chết rồi Thằng này hai con hai sao đó á Khả năng toang, khả năng toang anh em ơi Rồi toang rồi, cái này mạnh lắm Doom chết là toang Ăn được không? Bắn được tên lửa, đúng rồi Không được, thằng này to quá anh em ạ Không được rồi, mất chuỗi cho thằng này kinh Ui nhưng mà thằng này nó xả hết tiền nó, nó cắt chuỗi này Thế thì cũng căng Thôi được rồi thì xả hết tiền đi <laughs> Chịu thôi <clears throat> Ui giời, bây giờ mới ra con mèo á Ra rao trước là đã thắng rồi đấy Bỏ Doom đi nhỉ Thôi không chơi Doom <clears throat> Từ đã Từ tổ nó Bây giờ chắc là áp dần lên 8 lên 9 Tầm này thì lại đánh từ từ thôi chứ cũng không phải vội Về căn bản là cái bộ này Bây giờ nó cũng yếu đi rồi anh em ạ Tầm này yếu à Round 15 à Rồi để tôi kiếm con bom mà <clears throat> quên mất đấy mà may quá chưa lên 8 rồi lên 8 thì thì, thì chúng ta sẽ kiếm ờ, con bom bom sớm round sau hên hên nó up cấp rồi <laughs> tự nhiên ra con bom thì thôi rồi đối thủ chắc là đấy quỳ hết đang xanh anh em ạ <clears throat> mèo bây giờ hai con mèo cũng không gánh được đâu tầm này 15 rồi anh em sau ra 15 cần phải ra đủ bộ goblin ui ra hoặc mèo hai ờ mèo hai cũng được Mèo hai thêm một con mèo nữa Đập trứng là được mèo hai đấy Ok Rồi up 8 đã Cứ up 8 anh em ạ Không không không phải giữ tiền cái quả này đâu Bởi vì là up 8 thì có cơ hội ra bom Nếu mà ra bom một cái thì là đủ bộ Rồi Ở đây chúng ta có rất nhiều món đồ có thể lấy được Lấy cái trượng phép để ghép gậy tà ác nào Cái món này khá là cần đấy À không không không, từ từ từ từ từ. Từ từ đã anh em. Bây giờ vẫn đang phải giữ máu. Lấy cái áo choàng ghép cái chiến thắng trước anh em ạ, hợp lý. Bây giờ cần phải giữ máu đã. Từ từ những cái món đồ đam sẽ lấy sau. Bây giờ lấy đồ thủ trước đã anh em ạ. Bộ này lấy đồ đam sau đi. bây giờ ra bom mới lấy. Không là phí lắm. Bây giờ gậy tà ác ghép cho con nào đâu. Ghép cho Heaven Bomber thì cũng được nhưng mà không có Berlin. Chưa có Berlin. Thôi anh em ạ, từ từ đã Ồ, chuyện này có người chơi Goblin này Càng ấy Có người chơi trùng bộ này là thế nào bị trùng bài anh em ạ Ui rồi bây giờ ra con Gomez <laughs> Tầm này muộn rồi <clears throat> Round 16 mà ra con Gomez thế này thì, thì quá muộn Nhưng mà thôi sao Bây giờ dư đến round 20 cũng được 21 Dư đến round 21 cũng được Câu được thêm một con nào thì hai con đấy thôi Nổ con nào ra thì có thêm tiền con đấy Cũng được Nói chung là cái bộ này tôi nghĩ là nên chơi ở 9 Nếu mà chơi kiểu dạng như này thì up lên 9 Dí lên 9 luôn anh em ạ <clears throat> Dí thẳng lên 9 luôn Hợp lý Lên 9 thì tỷ lệ ra bom nó cao hơn là một Thứ hai là nó cũng đủ bộ ấy Nếu mà không ra bom ấy thì nó sẽ kích hoạt hai wizard và Ờ, cái bộ goblin và có hai con mèo nữa ở trong đội hình thì cũng khỏe nếu mà không có bom trong cái giai đoạn mà 21 trở đi thì như thế nó mới gọi là ổn được còn cái tầm này bây giờ yếu rồi đấy không đủ bộ mà bây giờ chưa đủ bộ gặp mấy cái bộ mà nó form được thì là, là thua thôi biết biết các thứ nó mạnh ui lại ra trứng rồi trở này ôm nhiều trứng quá anh em ơi thật sự là rất ôm ôm rất nhiều luôn đấy Thôi xong rồi chỗ này ôm nhiều quá Bây giờ bán hai con Bán con này đi Bán con này đi Thôi con này không chơi Tôi định là sưu tập thêm một cặp Một cặp sao breaker nữa Để cho vào Thì nó sẽ có thêm Một con sao breaker nhưng mà nói chung là cũng không cần bởi vì đáng nào lên 21 chúng ta cũng 6 goblin thì nó cũng không có slot cho vào đâu 6 goblin kích hoạt bằng wizard thì chắc chắn là không có slot ui trận này có 9 mét ạ à. thôi chết tôi rồi thì khó rồi trận này có người chơi 9 mét này mà thằng này nó chưa đủ bộ tầm này chưa đủ bộ nhưng mà nó cũng khỏe đấy tầm này nó cũng khỏe đấy tạm thời nó sẽ là như này Tí nữa nó, nó uh, lại ra con, quả trứng này ôm nhiều quá rồi anh em ơi, ôm 20 đô rồi. Ôm 20 đô nhưng mà lại không không dùng được. Chùi chết tôi rồi. Lẽ ra là tầm này là tôi đang có 50 đô. 50 đô ở level 8 đấy. Đấy, để để mà round 21 tới up 9 nhưng mà tôi ôm tới tận 4 quả trứng nhưng mà không dùng được làm gì cả. Hay là roll nhỉ? Bây giờ mà ôm bốn quả trứng như này thì nó sẽ rất là lãng phí lắm mà lên 9 là hết sạch tiền luôn, không làm gì được hết. Thay vì là lên 9 bây giờ chúng ta dừng lại ở 8 chúng ta roll Roll con mèo 3 sao hay sao? Mèo 3 sao gánh kèo đến đâu 25 vẫn ổn. Hợp lý không? Chứ còn bây giờ hết tiền rồi. Nó, nó thật quả thật là bây giờ mà nếu mà lên 9 thì là không còn tiền để mà ra nữa Không ra bom, ra bom có khi, có khi còn không có tiền mua cơ Vấn đề là nó ở chỗ đấy anh em ạ Chỗ <clears throat> này ôm quá nhiều trứng rồi thôi Có lẽ là chúng ta phải tiết chế lại một chút Đánh chậm lại nha anh em nhá Tốc độ chậm lại một chút Không áp cấp sớm đâu Áp là toang đấy Áp là toang Bây giờ đang rất yếu rồi anh em ạ Đang rất yếu rồi Đang rất yếu ở đây rồi nha anh em nhá Bán con gấu ấy nhở? Rao này cần gì gấu đâu Thôi tôi nghĩ là tôi bán con gấu ở đi đây Ok Cho hai con Grim vào Ok Đồ thì ngon rồi đấy Đồ này đồ dành cho bom thì tuyệt vời luôn Bom máy bay Nhưng mà bây giờ là cần phải giữ máu cho cái giai đoạn tiếp theo ấy một là lên uh, up lên level uh, ờ, 9 đủ bộ 6 goblin thì có một cái lượng giáp để có thể là đánh cú nhảy trong combat. Hai là luôn luôn mèo ba. Bây giờ chỉ có hai con đường lựa chọn thôi. Mà đã xác định lên 9 là hết tiền. Còn dừng lại roll mèo ba. Ở đây này, thêm một quả trứng nữa này. Ủa. Thêm một con mèo nữa sao? Một con mèo nữa là đủ đúng không? Đúng rồi. Ui đây rồi anh em ơi Ôi tôi chết tôi rồi Ui giời ơi Ấn nhầm mà vứt mẹ con mèo dưới dưới á Rôn rôn rôn rôn Đây rồi đây rồi đây rồi Điền thế như này Mày quá anh em ơi Ôi rồi ôi mẹ, Quả vãi đáng thật Thôi được rồi mèo ba là được rồi Gánh kèo <clears throat> Hết hồn Ôi nhưng mà sao tôi nhìn thấy cái cái tình huống vừa rồi nó rất là đề ra vu nhá Anh em có thấy nó đề ra vu không anh em nào xem kênh tôi anh em có thể <laughs> nói cho tôi biết là cái tình huống này hình như là chúng ta đã gặp một lần trong cái tháng này rồi thì phải cũng vẫn là cái con mèo đấy Vẫn là cái con mèo đấy nhưng mà ở trong cái trận đấu mà tôi chơi insect ấy <laughs> Giống thật đấy Rồi ok Đây nhá, lên chín đã đủ bộ Lên chín đủ bộ Lên chín đủ bộ Vứt con gấu ra đủ Rồi Đấy, thế đánh ở chín là có 6 goblin Mèo gánh Mèo 3 sao gánh Cho đến khi chúng ta có được bom anh em nhá Bây giờ thắng thì cũng sẽ có, có công nghệ mất để roll Mà hy vọng là sẽ có bom sớm Chứ còn bom muộn thì là cũng quang lắm Bom sớm, máy bay nữa Ngoài bom là cũng phải có cả máy bay nữa nhá Ở đây sẽ có một cái uh, hai tia để dành cho con cá lông Nhưng mà tôi sẽ để dành Chưa biết là cho con nào Có thể là RO cho bom hoặc máy bay <clears throat> để rồi gặp bộ bit và bây giờ 6 Goblin rồi anh em ơi Không sợ nữa 6 Goblin nó khác ok kìa Mèo nhảy có vẻ hơi khèo nhở ok kìa nhảy kiểu gì đấy Nhưng mà vẫn ăn được thôi anh em 6 Goblin rồi mà Goblin giáp to lắm Rồi Cứ ăn bọn bít này đã Có công nghệ make được rồi Tôi nghĩ à Hay là bây giờ chúng ta xả hết tiền nhỉ Thực ra là để mà lên 10 thì, thì mà chưa có bom hay là máy bay thì nó cũng không đúng lắm Trong cái bộ này chơi Roll đi Roll luôn này anh em ạ Ui lại trứng này Luôn luôn đi 23 Theo anh em tôi có xả hết tiền luôn không Mà Bây giờ còn có 9 tiền 9 tiền à Tôi nghĩ là thôi Từ từ đã 26 đi Tầm này ba con mèo ba con mèo 3 sao cũng gánh được rồi Để 26 xả tiếp nha anh em nhé Chắc chỉ dừng lại ở 9 thôi Chơi bộ này chơi ở 9 thôi À mà cắt chuỗi thằng này này Khả năng cắt chuỗi là rất cao nha anh em nhá Tôi đủ bộ Goblin ờ, mèo 3 sao rồi Đây nó chỉ là bộ uh, bộ Clyde với những con 2 sao thôi Cờ lia rất nhanh Mèo thì nó gây đam chuẩn nên là sát thương chuẩn nó đánh gọn Clyde này nó sẽ đánh được Ok 18 đồng Tích đến round thứ 26 là tôi sẽ được khoảng 30, 40 40 đồng Thậm chí là 50 đồng 26 là 50 đồng đấy 26 50 đồng mà chúng ta có 50 đồng của chúng ta roll con bom chỉ nhẽ nó không ra con nào. <laughs> anh em ạ, tôi sẽ roll bom thôi, tôi sẽ không áp cấp lên 10 đâu anh em ạ. Cố roll ra con bom. Ra được bom là kích hoạt được đủ bộ rồi. Ra bom là đủ bộ Goblin max thay con Velom ra là được. Đấy còn nếu mà ra được thêm máy bay nữa chúng ta sẽ không cần kích hoạt quy giạt nữa. Chỉ cần thắng một round thôi mà, ra bom chỉ cần thắng một round thôi. <clears throat> à, không không vội anh em nhé cứ bình tĩnh cái bộ này nó chơi nó phải theo cặp anh em ạ <laughs> ừ, bây giờ nó thừa slot rồi đấy 9 slot là nó bị thừa rồi ừ, bộ này nó không cần nhiều slot đến thế nó chỉ cần là là gì là có tiền để mà chúng ta mua những cái con làm đô thôi nhiều khi là mặc dù là có thể ra tinh hoa nhưng mà không có tiền mua thì cũng toàn Greater đam rất bé Không thể đánh đục được cái bọn này đó Tầm này Gladiator chưa đủ mạnh Chưa có đồ cam Cái bọn Gladiator nó đánh siêu lết thì khỏe lắm Nhưng mà cái giai đoạn này thì chưa phải là, là, là mạnh Goblin vẫn là khỏe Giáp to anh em ạ 6 Goblin vừa hồi máu vừa có giáp Bọn uh, à, Gladiator ấy Muốn ăn được Goblin thì ít nhất là nó phải có cái Cái, cái búa set 2 Búa set 2 mình mới ăn được búa set 2 uh, ờ, hút máu trừ giáp Cuối Hoặc là ít nhất là búa set 2 gợi như ý Thì may ra ăn được Nhưng tầm này chưa ăn được đâu Giáp to lắm anh em ạ Bắn mãi mới chết một con Bây giờ Greater chỉ coi như bắt lạc được mấy thằng bít rồi Đồ này là cái gì đây Nghĩ thì đã Trận này có nhiều bộ quá Còn nó chơi nhiều lay up quá cũng chưa xác định được là, là đánh với bọn nào lết game Có Glitter, có 9m, có Clyde, có Beat Cái này đi <laughs> Lấy cái này đi <clears throat> Sẽ có nhiều anh em thắc mắc là tại sao lại là, là cái cái viên RO Tại sao không phải là chén thánh Tại sao không phải là dốc xoay <laughs> Có lý do anh em ạ Tôi nhận thấy là có lý do Để tôi lấy cái này sớm nó sẽ giúp ích cho tôi giai đoạn late game đấy khẳng định với em luôn là cái RO rất quan trọng trong trận đấu này phải có <laughs> lý do làm sao thì, thì, thì late game anh em sẽ biết được lý do tại sao tôi không tiết lộ bây giờ lắm để cho anh em tự đoán nhá còn nếu anh em mà đoán được thì anh em có thể comment ở phía dưới phần comment <laughs> đấy, tại sao mà tôi lại lấy cái ru ở đao 25 đấy trong khi con con con con mèo này thì thực ra nó nhảy cooldown của nó rất nhanh nó không có cần thiết phải lấy một cái RO nhưng mà tại sao tôi lại ghép RO sớm thế? Tôi nhìn thấy cái gì nhỉ? <laughs> tôi vừa nhìn thấy cái gì mà tôi đã vội ghép cái RO. Ảo thật đấy. Sao không phải là một cái chén thánh để có thể uh, gia tăng cái sức chống chịu cho con mèo nhỉ? Cho nó khỏe hơn nhỉ? À. Thế chứ này. <laughs> Bây giờ tôi cũng có một cái đắn đo là không biết là lên up 10 luôn hay là roll ở 9 này. Bây giờ lên 10 thì tỷ lệ ra bom máy bay nó sẽ cao hơn Bây giờ nó đang có chuỗi khỏe như này khi up 10 anh em ạ Tôi quyết định là up 10 anh em nhá Chắc là up 10 roll rồi Từ từ Trận này nhá Tôi giải thích cho anh em tại sao không lấy cái giáp xoay Giáp xoay ấy chỉ để counter cái bọn Glitter thôi Glitter sắp chết rồi anh em ạ Sắp xuống hố rồi <clears throat> Anh em tin tôi Glitter <laughs> xuống hố luôn ra này Ngay và luôn Bởi vì là gì Cung đen chưa lên được 3 sao Đấy, cung đen chưa lên được ba sao Khả năng cao là súng hố ở đao này Ô không à Không à, không à, không à, không à, không à Không à, ô không à, không à Không à, thấy chưa anh em thấy chưa hai máu đi rồi <laughs> Chính vì lý do đấy tôi không lấy cái giáp xoay Đấy, còn có một cái lý do tại làm sao Tôi lấy cái RO thì anh em hãy đoán nhé <coughs> Còn bọn Beat đúng không Bọn Clyde Beat với Clyde Đấy, Beat Clyde 9m Ok Đấy là những cái đối thủ mà rất là nguy hiểm Còn một thằng là Egosit rồng nữa tôi còn chưa tính đến Nhưng mà cái thằng đấy thì không đáng lo Đấy <clears throat> Có một cái đội hình mà no hơn Ta cần phải có một cái RO Để giải quyết sớm Tất nhiên là cái giai đoạn này thì nó vẫn chưa phát huy được nhiều tác dụng lắm Nhưng mà chút nữa anh em nhé Đó Tôi nghĩ là tôi sẽ roll ở 9 thôi Không lên 10 đâu Chấp nhận là mất cái chuôi này và mất một chút máu cũng được mà nó sẽ có một cái lượng tiền để chúng ta roll <coughs> đấy ui mẹ nguy hiểm không căng đấy bít cực kỳ căng thẳng luôn ui rồi vai đài 26 máu ạ thôi xong rồi không có từ từ đâu em ơi <coughs> hết tiền gấp anh em ơi máy bay này ôi hết tiền luôn hết tiền luôn hết tiền luôn Bom bom bom bom bom bom bom bom bom Con này không? Từ từ nhá Không Cái con uh, Grim này không cần anh em ạ Tí ra bom thì bán Grim thôi Nó cũng chưa cần áp đâu Máy bay đi rồi Rồi máy bay Có máy bay thì có thể là, là sẽ có Có được cái tinh hoa Nếu mà thắng lao này Bây giờ hy vọng gặp bọn Clyde chúng ta sẽ thắng được một round Gặp Clyde giờ thắng được Exit Ờ Exit cũng được Bây giờ bây giờ gặp thằng Exit là được này <clears throat> Clyde hoặc Exit thôi nhá Đừng có gặp mấy cái con ờ, con con con bit kia thứ sợ lắm 9 mét ờ, đừng có gặp Đây rồi Gặp thằng này ăn được Gặp thằng này ăn được Yên tâm Exit chưa có tuổi hay quá Rồi Tinh hoa Có tinh hoa rồi anh em ơi Ui mẹ ơi Hú hồn <laughs> Bước ngoặt bước ngoặt anh em ơi Bước ngoặt bước ngoặt bước ngoặt <clears throat> Từ từ Rao này đau quá anh em Bình tĩnh Bình tĩnh Đau <laughs> quá chưa chết ở đâu Nhưng mà 35 máu này Nhưng mà gặp bít hoặc là gặp 9 mét là toang là cao lắm ấy Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh ừ, Cứ bình tĩnh Để đấy Lao sau cầu trời khấn vật ra con bom Ra con bom mà tôi Ca lông Ca lông với bom nhá Ca lông bom nhá Ca lông bom đã split đủ bộ luôn Khó đấy Thằng 9m có vẻ khá to rồi Căng đấy Trận này căng anh em ạ Máu nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi Anh em nhìn cái thằng top 1 chưa Thằng top 1 chơi Clyde đấy Tụt một phát xuống còn 29 máu luôn Tôi thế thôi 35 máu bit nó gặp một lần nữa rồi thì toang đấy Nếu mà không ra bom anh em nhá Cần con bom lắm luôn đấy Tầm này cần con bom lắm luôn rồi đấy Ra đi bạn ơi Ra hai con bom nhá Xong độc quả trứng nó thành hai sao luôn này ủ đồ chưa ổn lắm Thôi rồi Nào Ra Ui rồi Được cũng được cũng được Được được được được Cũng không đến nỗi tồi Ngộ không Ngộ không cũng cần anh em ạ Bộ này ngộ không cần Không cần Con ngộ không này là tại sao lại cần Tí nó đánh với cả bọn 9m 9m Lấy ngộ không Ok rồi nhưng mà chưa có bom Nhưng mà máy bay thì cũng được Sẽ đập trứng cho máy bay nhá Đập luôn đi anh em ạ Tôi nghĩ là bây giờ cái tầm này mà không đập trứng cho máy bay Nguy Đập luôn Đấy này, 9 mét đây này. ôi thì quả này toang không? Toang chứ còn gì nữa, tôi chết tôi rồi. Ui mẹ ơi. Ui càng quá. 9 mét nó to lắm anh em ơi, 18 máu đâu rồi. Xong tôi rồi. Tôi nghĩ là bây giờ cần phải có cái sự điều chỉnh. À đây rồi, có cái BKB Đây, phải có cái BKB này BKB Rồi Ghép cái búa lan cho ngũ không hay là ghép cái um, cái, cái Kira nhỉ Kira ngon hơn đấy tôi nghĩ là thế Kira Rồi dồn đồ cho con vẫn cho con mèo nha anh em nhá Nhưng mà bỏ cái rô ra cho con máy bay Khó đấy Thế này mà nếu ra được bom thì cũng toang này Rao sau luôn nha anh em nhá Ui không biết có con rao sau không nhở 17 <laughs> máu Gặp Clay ăn được Thằng này ăn được Thằng này ăn được Dễ dễ Mèo ba không sợ anh em nhá Mèo ba thì không sợ thằng này đâu Rồi thằng Clyde đi rồi Ui căng thẳng quá anh em ơi Dash Spirit Ra dạ. Ui đây rồi anh em ơi ra bom máy bay Được được được được được được được Đây bán con này đi Dash Spirit mà Ngộ không cho vào luôn không? Ngộ không cho vào không? Từ từ nhá, còn con ngộ không này nó vẫn có cái giá trị của nó đấy Để tí nữa đánh nhau với cả bọn 9m anh em ạ Từ từ nhá Phải có con này ui thằng này thì nó khỏe hơn hai thằng lai nhưng mà thằng này to hơn anh em ơi thằng này có ngựa xích thố ở đây nó không đánh vào con lai blade lai nó đánh vào cái con này thì khỏe lắm ăn nổi không ui vậy là còn thằng 9 mét với thằng lai thằng bít cũng đi rồi kìa thằng bít to vậy đấy vẫn đi ạ ảo thật sự luôn đấy ăn được không ăn được không ăn được không ca lông cố lên ca lông giết nó ca lông giết nó đừng để nó giết con máy bay Thôi không được rồi, khỏe quá anh ơi Con này con xích thố rồi Trâu quá anh em ạ Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Lọt rau này chỉ còn 15 máu thôi rau sau gặp bọn 9m đấy 9m, rau trước có đẩy 18 máu đúng không nhỉ Phải, phải, phải, phải lé được cái quả này mới được Sống sót được qua cái rau gặp thằng 9m Thì mới coi như là đánh được anh em ạ Mẹ, vãi đái thật đấy Luôn rồi Ui đây rồi anh em ơi Thôi được rồi, đây đây đây đây, đây anh em ơi, lấy ganh, lấy ganh, lấy ganh. <laughs> Lại phải lấy ganh rồi anh em ạ. Lại phải lấy ganh thôi. Tầm này phải lấy ganh thôi anh em ơi. Sợ thật sự. Này ổn không? Này liệu ăn được không? Dồn hết đồ cho cô không? Tôi đã dưa con ngộ không này để tôi làm cái điều này đây mà <laughs> Mẹ Thunder Spirit 3 sao RO luôn Nó có RO cho con Thunder anh em ạ à. May quá anh em ơi Lấy canh thành công rồi anh em ơi Đẩy chết cụ đi <laughs> Ui rồi anh em ơi Ngộ không của tôi nó gánh cho tôi quả này Vậy đáy thật sự luôn Ui rồi ơ nhưng mà đây cái bóng <laughs> Nhưng mà bên kia nó cũng chết rồi anh em ạ à. Bị Clyde nó giết chết Đấy mà kể cả nó gặp tôi round này thì nó cũng chết rồi <laughs> Ui rồi tí nữa là coi như là đi đấy Nhưng mà tỉnh lắm anh em ơi Tỉnh lắm Rồi Ê, Bây giờ 9m mà nó đã giải tán được thằng 9m rồi Thì chúng ta lại trở lại thôi Chúng ta lại quay trở lại vụ Goblin thôi Sợ thật sự <laughs> Rồi chúng ta lại cho vụ Goblin vào Ghép đồ đã Cái này cần không? Hút máu này Từ từ nhá để xem nào Đồ bây giờ dồn cho Ca lông nữa Rồi Đủ bộ chưa? Thiếu một con Bỏ ngộ không ra Thế là ngộ không cũng không dùng nữa Ơ rồi Dồn lại đồ này Tạm thời dồn đồ cho mèo anh em nhá Tí nữa ca lông lên được hai sao rồi dồn đồ cho ca lông Giờ mèo vẫn gánh được Chơi với cả Clyde Rồi Rồi rồi anh em ạ Cá lông, cá lông, cá lông, xin con cá lông Từ từ, bỏ bớt mấy con này đi á Xin con cá lông Cá lông, cá lông Cá lông, cá lông Cá lông, cá lông Ui, đéo có Cay nhở Ba tia, ok, bây giờ phải lấy đồ cho cá lông Từ từ đã Chưa kịp ghép anh em ạ Chưa tính xem là ghép được cái gì Ngộ không vẫn dùng được nhá Ngộ không vẫn dùng được Từ từ đã Ngộ không À không, tôi có một cái cái, cái này mà tôi quên mất. Đấy là vừa lấy tôi có lấy cái RO. <laughs> Để tôi tôi tôi tôi tôi đánh với thằng này đây. Anh em ạ. Vừa lấy tôi lấy cái RO tôi đánh với thằng này đây. <laughs> Nhận thấy là cái con con con xích thú này nó sắp lên 3 sao rồi tôi phải lấy ờ, cái RO luôn. Và anh em biết để làm gì không? Anh em biết anh em biết để làm gì không? Tôi quên mất đấy, tôi quên mất đấy. Bây giờ tôi mới nói đến cái việc là tại sao lại là cái RO thôi rồi, roll nốt con Calong 2 nhá. Calong, Calong, Calong ơi, u đây rồi, hay quá. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Thực ra là cái RO ấy bây giờ là vẫn chưa phát huy được cái tác dụng đâu anh em ạ. Đấy. Nhưng mà một chút nữa thôi, từ từ đã, anh em chưa biết tại sao đâu. Cẳng quá nhờ Ai à Cẳng quá anh em ơi Chơi nổi không Nổi không Nổi không, nổi không, nổi không Đồ là ca lông 2 ấy nhá Ca lông 2 có đồ ấy nhá Có chống hồi máu ấy nhá, đừng bảo thua này nhá Mày đi rồi, hay quá anh em ơi Có tinh hoa Được đấy Ui đâu rồi anh em ơi Đây rồi Đây rồi Anh em biết là lý do tại làm sao không Đây <laughs> Đó chính là cái plot cuối cùng của cho con game này anh em ạ <laughs> Tất cả đã được chuẩn bị sẵn từ giai đoạn giữa game rồi Đấy, Nhận thấy là, là là cái thằng này nó xanh lắm Nên là nó đã có sẵn một cái RO ngay từ cái giai đoạn là, là round 25 Tôi đã lấy cái này để tôi làm trong cái tình huống này đây anh em ạ Ơ kìa nhưng mà sao lại thả bên đấy Trời ơi tại sao lại thả bên kia Trời ạ Thả phải thả bên này chứ Úi rồi thế thì lại thua rồi Ăn nổi không? Ăn nổi không? Này lên nhớ là, là Đát vẫn còn sống nhá Đát vẫn còn sống Đát vẫn còn sống bạn ơi Đát vẫn còn sống Ồ, Úi rồi anh em ơi Còn một máu để đi rồi bạn ơi <laughs> Mặc dù là thuộc lót trick nhưng mà lại hơi bị lỗi một tí <laughs> Nhưng mà cũng được anh em ạ Về căn bản là, là kịch bản thì nó là như thế Nhưng mà về cái vận hành thì nó lại không giống kịch bản lắm Anh em thông cảm Tôi nghĩ là cái pha hay nhất highlight mà nó tạo được điểm nhấn Một cái key chiến thắng nó chính là cái pha mà tôi